Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Thì hôm nay Toàn tiếp tục quay cho cả nhà một lô đất cực kỳ đẹp nha cả nhà, nằm trên đường DL14. Nhưng mà trước khi Toàn quay à, lô đất này thì à, Toàn xin chúc cả nhà à, một ngày cũng bình an, may mắn và tràn đầy năng lượng. Và Toàn tiếp tục vào vị trí của lô đất nha. Thì đầu tiên, lô đất này nằm trên con đường DL14 là con đường này. Như cả nhà thấy xung quanh đây, buôn bán kinh doanh cực kỳ đông. Và con đường này là một trong những con đường à, lớn tại à, Mỹ Phước Ba này con đường lớn nha và con đường này cũng là một trong những con đường mà nhà đầu tư tìm kiếm đầu tư khá là nhiều và vị trí lô đất này của chúng ta đi thẳng theo con đường đơn DL14 này ra ngoài kia kìa là nó sẽ gặp đường ờ, NE8 khá là gần từ đây ra đó chứ tầm khoảng cỡ 400m thôi không có xa và vị trí lô đất của chúng ta chính là đây ngay trừ vị trí cái cây này cả nhà thấy không ạ ngay ngay ngay cái cây này cả nhà ngay cây này chúng ta đi thẳng ra ngoài này à, ta, chúng ta đi thẳng ra đây thì nó sẽ là lô gốc ở đây thì à, chúng ta sẽ có hai lô nha cả nhà mỗi lô là ngang 10 sau 30 là 300m thổ cư là 100% hai lô sẽ là 20m và sau 30 như vậy là 600m nha cả nhà tổng cộng là 600m thì à, giá bán thì cả nhà cứ liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 và đỡ mình à, nói bật về cái lô đất này thì toàn xin nói thêm à, nếu mà ai đã biết ở Mỹ Phước Ba rồi á thì tại vị trí này của chúng ta chỗ đưa là 14 này thì chúng ta đi ra đi theo cái đường N8 á, chúng ta ra cái quốc lộ 13 cực kỳ gần là ngay chỗ cái cổng chào của Mỹ Phước 3 á. thì lát nữa toàn sẽ đi uh, ờ, quay cho cả nhà người Thái rồi chúng ta đi theo cái hướng này này cả nhà theo là 14 này luôn thì chúng ta đi theo cái hướng này thì chúng ta sẽ đi uh, vừa Ecolab cái chỗ vòng xe Ecolab mà thực bự á cả, trong các video của toàn thì cũng có rồi á cả nhà có thể xem thì từ đây chúng ta đi ra Ecolab tầm khoảng uh, cỡ 2 km trở lại thôi chứ không có xa chắc tầm đó và khu vực Ecolab thì cả nhà biết rồi ở đó là biệt thự này kia cũng khá là đông thì có video quên có có sản phẩm nào ở tại đó thì toàn sẽ quay sau còn bây giờ cả nhà hãy theo chân toàn à, theo chân toàn để mà đi à, à xem xung quanh à, ở đây như thế nào có tiện ích như thế nào để mà chúng ta quyết định đầu tư nha và trước khi đi thì à, cả nhà hãy xem lại lô đất này của chúng ta đất của chúng ta thì tính từ cái vị trí cây này này ở à, cái cây này chúng ta đi thẳng ra ngoài này rồi gặp cái đường à, đường NL19A kia thì nó là cái lô, lô, lô gốc như vậy thì có hai lô mỗi lô là một số ngang 10 sau 30 20 ha, hai lô thì nó sẽ là 20 m thì tổng diện tích của hai lô sẽ là 600 m mỗi lô là 300 m rồi bây giờ cả nhà hãy theo chân toàn đi nha Vâng, để nối tiếp cái video lúc này của an Toàn thì bây giờ chúng ta à, lên xe quay những cái tiện ích xung quanh để cho cả nhà xem và hình dung vị trí của lô đất nha à, vị trí của lô đất là nằm mặt tiền đường DL14 đây chính là đường DL14 ha à, em với toàn đang đi à, theo là đường DL14 ạ như cả nhà cũng thấy là hai bên đường à, hiện tại là dân cư ở khá là đông và kinh doanh buôn bán rất là nhiều rồi đúng không ạ Và phía trước của chúng ta đây chính là à, đường NE8 nha cả nhà nha đường ngã 8 nếu mà chúng ta đi theo rẽ phải theo hướng này khoảng tầm 300 m là cả nhà cũng thấy đó chính là cổng Mỹ Phước 3 mặt tiền đường quốc lộ 13 và nếu mà chúng ta đi à, rẽ trái đây chính là rẽ trái này là ừ, sẽ chạy thẳng lên trung tâm của Mỹ Phước 3 tập trung đầy đủ tất cả các tiện ích à, luôn à, ăn uống dịch vụ nhà hàng quán xá karaoke gì là có tất cả các tiện ích luôn nha cả nhà và từ vị trí này và chúng ta chạy thẳng chút xíu thôi phía đằng trước chúng ta đó chính là cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn rồi ạ nên là vị trí của cái lô đất lúc này khá là đẹp và khá là tiềm năng uhm, nếu mà quý anh chị và các bạn mà mua để kinh doanh buôn bán cũng được mà để mua để đầu tư cho thuê đất cũng được nha cả nhà tại vị trí đó đường là trục đường 28m tính cả vỉa hè là 36m nên là rất là đẹp à, luôn thuận tiện để cho chúng ta kinh doanh buôn bán và đây chính là um, trung tâm của Mỹ Phước Ba này cả nhà cũng thấy hai bên đường xây nhà cửa lầu biệt thự rất là nhiều đúng không ạ kinh doanh buôn bán kín mít luôn và từ vị trí của lô đất mà chạy lại với trung tâm Mỹ Phước Ba này thì chỉ khoảng 400 mét thôi có đầy đủ các tiện ích chợ trường học rồi bệnh viện này khu công nghiệp và từ vị trí của lô đất mà chạy lại với khu công nghiệp thì cũng chỉ có uh, tầm 700 mét 700m là tới khu công nghiệp đây cả nhà cũng thấy hai bên đường đúng không ạ dịch vụ nhà hàng rồi uh, ngân hàng dịch vụ ăn uống buôn bán mua sắm sắm gì xe máy vàng tiệm vàng gì có hết nha vì thế là quý anh chị và các bạn những ai mà à, muốn đầu tư cái lô đất mà an toàn vừa ờ, giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ theo cái số điện thoại an toàn ghi trên video hoặc là kết bạn zalo thì an toàn thông tin sổ sách để cho tất cả quý anh chị và các bạn xem nha đấy cả nhà cũng thấy là phía đằng trước đèn xanh đèn đỏ chính là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn đấy thì khá là đẹp đúng không ạ còn nếu mà chúng ta đi chạy thẳng đường trục đường này vào thì chúng ta sẽ đi vào chợ nha cả nhà vào chợ luôn còn nếu mà chúng ta chạy thẳng qua đèn xanh đèn đỏ này ấy, thì đến với khu công nghiệp này qua bên đường kia cả nhà cũng thấy khu công nghiệp rồi đúng không ạ nên là vị trí khá là đẹp và thuận tiện dịch vụ ăn uống đầy đủ nên là thích hợp để kinh doanh buôn bán nên quý anh chị và các bạn những ai mà muốn đầu tư lô đất này thì cả nhà hãy liên hệ cho an toàn nhé rồi mọi người cũng nhìn sơ qua bên ờ, của lô đất rồi đúng không ạ đây đường trục đường này đi vào sẽ là chợ đúng đây chính là chợ này à, em với anh Toàn thì quay vào buổi trưa thôi nên là cái trục đường này chợ thì nó cũng hơi vắng nhá và nếu mà chúng ta đi vào buổi sáng và buổi chiều thì à, khu vực chợ này là kín mít luôn nha cả nhà đi không được luôn đi xe ô tô là sẽ không được à, chỉ có đi xe máy thì chúng ta lên từng ít từng ít một thôi còn buổi trưa này thì à, người ta đã đi làm hết rồi nên là mua bán ít nên là nhìn hơi vắng một xíu đây chính là bát hoa xanh này cả nhà Xanh này Đó, dịch vụ buôn bán các thứ rất là đông và sầm uất luôn Nên là vị trí khá là đẹp và tiềm năng Vị trí của lô đất thì gần chợ này, gần khu công nghiệp này gần à, trường học cũng như là trạm y tế này này cũng thấy này. đây là khu vực chợ này. từ vị trí của lô đất mà chạy lại với chợ thì khoảng tầm 500 mét thôi nha cả nhà 500 mét thôi nên là đi chợ rất là thuận tiện vì thế quý anh chị và các bạn quan tâm thì cả nhà hãy liên hệ cho an toàn nhé Rồi em xin kết thúc video ở đây Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé